và ít người dân quan tâm. Tuy nhiên, trong y học, loài hoa này đã được nghiên cứu và có rất nhiều tác dụng như trị sốt, chữa rắn cắn, chữa đau đầu, vân vân mà ít ai biết đến. Hôm nay, Sức khỏe tự nhiên sẽ đồng hành cùng bạn để tìm hiểu cụ thể về loài cây này nhé. Cây hoa xuyến chi Xuyến chi còn được gọi là đơn bút hoặc đơn kim, cây cúc áo, sông Nha Long, quỷ chăm thảo, được biết đến như là một biểu tượng của tuổi thơ. Là giống cây mọc hoang thành bụi, cao khoảng 1 mét hoặc hơn, lá đơn, lá mọc đối thì cũng dài, còn lá chét hình mát thì cũng ngắn, phần đáy hơi tròn, mép lá chét có hình răng cưa to, có thể có lông thưa hoặc không. Cành rộng thường mọc theo nhóm, cụm hoa tựa hình đầu, có gai màu vàng, mọc đơn độc hoặc nhiều hơn ở nách lá hay đầu cành. Hoa có 3 hoặc 5 cánh màu trắng, bao quanh nhị vàng, sau này nhị hoa trở thành hạt, có dạng quả bế. đầu hạt có gai. Những gai này giúp cây nhân giống bằng cách di chuyển theo gió, bám vào con vật hoặc con người từ đó sinh trưởng và phát triển. Đặc điểm của hoa xuyến chi khá giống so với hoa cước lợn. Cây xuyến chi có nguồn gốc từ Ấn Độ cho đến thế kỷ 16 thì phổ biến ở các nước châu Âu, châu Phi. Ở Việt Nam, xuyến chi có hầu như khắp cả nước, từ các tỉnh vùng núi phía Bắc cho đến các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Cây mọc nhiều ở ven đường tàu, triền đê, bờ mương gành đá, bãi đất hoang quanh nhà, vân vân. Ở bất kỳ môi trường, thời tiết nào, cây cũng phát triển và nở hoa. Xuyến chi nở hoa vào hai mùa, tháng 3 đến tháng 5 và tháng 8 đến tháng 10. Để thu hái được cây đạt hàm lượng cao nhất, người ta thường cắt thành cây, trừ rễ vào những mùa hoa, tức là vào tháng 4 hoặc tháng 9. Rửa sạch dùng tươi hoặc phơi khô để làm thuốc. Theo đông y, xuyến chi có vị đắng, ngọt nhạt, hơi cay, tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, còn có tác dụng chữa các bệnh ngoài da do mẫn cảm, mẫn đỏ, chữa viêm họng, viêm ruột, viêm thận cấp. Mày đây. Do chứa nhiều thành phần hóa học nên hoa xuyến chi được dùng để chữa ho và giảm đau. Ngoài ra còn chứa rất nhiều thành phần hóa học khác

dùng đun nước uống thay trà. 2. Chữa trẻ bị sốt cao Dùng 2 gam lá và hoa xuyến chi xài đất 20 gam, giả nát, lọc lấy nước cho trẻ uống 2 đến 3 lần trong ngày. Bã thuốc đắp vào gam bằng chân cho trẻ. 3. Chữa đau lưng do làm quá sức Dùng 150g xuyến chia, 250g đại táo, cho thêm đường đỏ và chút rượu trắng, đun lửa nhỏ cho táo nhừ, chắc lấy nước uống 4 đến 5 lần trong ngày, liệu trình 10 ngày. 4. Chữa rắn cắn, mày đay lửa lét. Giả nát 10g xuyến chi tươi và đáp vào vết thương. Đối với rắn cắn, còn có thể thực hiện như sau. Sắc lấy nước 90g xuyến chi tươi, chia thành 3 lần uống trong ngày, cũng đồng thời giả nhuyễn hỗn hợp gồm 60g xuyến chi tươi và 60g cải tía rừng đắp lên chỗ bị rắn cắn. 5. Mặn ngứa do dị ứng thời tiết Cho 200g xuyến chi cùng với bón đến 5 lít nước để tắm, dùng bã trà sát lên người để hiệu quả hơn. Sau 1 đến 2 lần tắm sẽ có kết quả. 6. Chữa đau mắt đỏ Lá xuyến chi tươi, giả nát, rồi đắp lên mi mắt bị đau. 7. Giảm đau nhức răng, viêm lợi Giả nhuyễn lá và hoa xiến chi đã rửa sạch cùng chút muối hột Vo thành viên nhỏ rồi đặt vào chỗ đau Hoặc cũng có thể ngâm qua đêm 15g hoa xiến chi Hoặc có thể ngâm qua đêm 15g hoa xiến chi với 200ml rượu, ngậm 2 lần trong ngày. 8. Chữa cảm tích ở trẻ nhỏ lấy 15g lá cây xuyến chi và 60g gan lợn. Xếp lá cây đã rửa sạch xuống đáy nồi, đổ nước và đặt gan lên trên, hấp chín. Chia gan thành hai lần, ăn trong ngày, ăn liên tục trong 5 đến 7 ngày. 9. Điều trị chấn thương phần mềm, tụ máu. Lấy 15g lá và hoa cây xuyến chi với 15g lá cây đại, giả nát, cho vào bàn gạt đắp lên vết thương, thực hiện ngày 1 đến 3 lần cho đến khi máu tụ tan, hết đau thì ngưng đắp. 10. Viêm thận cấp tính Sắc lấy nước 15g đọt non xuyến chi thái nhỏ, sau đó đập một quả trứng gà vào nước, thêm một ít dầu vừng rồi nấu chín, ăn một lần trong ngày. 11. Trị chấn thương do bị đánh, bị ngã, Đun lấy nước 60g xuyến chia, hòa 30ml rượu vang, uống lúc nóng, chia ngày 2 lần uống. 12. Viêm gan virus Dùng 20g lá và hoa xuyến chia, 20g chó đẻ răng cưa, diệp hạ châu, 15g bồ bồ, 15g cam thổ đất, 12g hạt dành dành, sắc lấy nước uống ngày một thang. 13. Viêm gan vàng da do thấp nhiệt. Sắc lấy nước từ 30 đến 60 g xuyến chi hoặc cho thêm vào 30 đến 60 g đại táo ngày một thang. 14. Trị chứng đau nửa đầu. Dùng 30 g xuyến chia, 20 g trân châu mẫu và 3 quả đại táo. Sắc lấy nước uống ngày một lần. 15. Chữa đại, tiểu tiện, xuất huyết sắc lấy nước uống từ 30 đến 60 g xuyến chi. 16. Dạ dày bị trướng đau Hàm chín 45 g xuyến chi với 100 g thịt lợn cho chút gia vị và rượu vào hàm cùng, ăn trước bữa ăn. 17. Chữa lị do nhiễm khuẩn Cho 100 g đọt non xuyến chi đun lấy nước. Nếu bị xích lị, phân lẫn máu thì cho vào ít đường trắng nếu bạch lị, phân chỉ có chất nhầy, thì cho đường đỏ, chia thành 3 lần uống trong ngày, liệu trình 3 ngày. 18. Viêm họng, viêm thanh quản do nhiễm lạnh Dùng 15g xuyến chi 15g xài đất, 15g kim ngân hoa, 15g cam thảo đất, 15g lá húng chanh. Rửa sạch tất cả và đổ vào 750ml nước, sắc nhỏ lửa, cho đến khi còn 300ml. Chia 300ml thành 3 lần uống trong ngày, liệu trình 7 ngày. Chú ý vệ sinh răng miệng sạch sẽ. 19. Đau lưng do thận hư Dùng 60g xuyến chi, 30g hồng táo, đun lấy nước, uống 2 lần trong ngày. 20. Chữa viêm ruột thừa Sắc lấy nước 60g xuyến chi, Thêm vào 60ml mật ong Chia thành hai lần uống trong ngày 21. Trị đau nhức do phong thấp Lấy 30 đến 60g hoa xuyến chi, Rửa sạch, sắc lấy nước uống ngày 2 đến 3 lần Hoặc cho thêm 30g xuống ngô đồng Sắc cùng 30 đến 60g xuyến chi lấy nước uống Liệu trình 10 đến 15 ngày Ngoài những bài thuốc trên, người dân ở các tỉnh miền Trung như Nghệ An, còn dùng loại đọt non của cây này để luộc ăn giúp thanh nhiệt. Vì nó có mùi và vị hơi khó ăn nên không phải ai cũng có thể ăn được. Họ còn dùng hoa xuyến chi giả nát, ngâm nước cho đặc cũng giết được nhiều bọ gậy. Một điều rất đặc biệt của loài hoa này là thu hút rất nhiều con trùng vì mặt hoa rất thơm, mặt hoa từ hoa xuyến chi được khách hàng khá ưa chuộng vì mật ong này có độ trong suốt cao một điều rất đặc biệt của loài hoa này là thu hút rất nhiều con trùng vì mật hoa rất thơm. Mật ong từ hoa xính chi được khách hàng khá ưa chuộng vì mật ong này có độ trong suốt cao. Là loại mật ong sạch vì là hoa cỏ tự nhiên không dính thuốc trừ sâu, hóa chất. Những lưu ý về cây hoa xuyến chi cần biết Cây xuyến chi có tính hút độc rất mạnh nên những cây hoa xuyến chi được thu hái ở khu công nghiệp nơi nhiều khói bụi sẽ có hàm lượng kim loại nặng và độc tố có trong dịch chiết rất cao. Do đó, nếu vô tình dùng phải loại cây này, bạn không những không thuyên giảm mà còn vô tình mang chất độc vô người. Vì vậy, khi dùng cây xuyến chi như một cây thuốc chữa bệnh, cây phải được thu hái ở trên núi cao, nơi có không khí trong lành và không bị ô nhiễm mới có thể đảm bảo chất lượng của cây. Do cơ địa mỗi người mỗi khác nhau